À, và như anh em được biết thì trên thị trường hiện tại có rất nhiều các dòng máy phai à, và để cho anh em có thể là lựa chọn được cái ờ, dòng sản phẩm máy phai đố ờ, có công suất phù hợp với khối lượng công việc của mình cũng như là với tầm giá phù hợp ờ, cho cái khối lượng công việc nhà xưởng của anh em thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những loại máy phai và anh em thấy thì trên thị trường hiện tại đang chia ra hai phần một máy phai thân nhỏ và một dòng máy phai thân to và dòng máy phai thân to thì với thiết kế đó là thân máy to hơn và công suất lớn hơn sẽ giúp cho những anh em nào à, đang làm và sử dụng với cái khối lượng công việc nhiều cũng như là mức vốn đầu tư ờ, trung bình, mức vốn đầu tư cao thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng máy file này. À, và đối với những cái dòng máy file đặc tính của nó thì khi anh em sử dụng cho những cái công trình nào à, chúng ta sử dụng cho những công việc chia ô cửa thì chúng ta sẽ sử dụng đến máy file. Nó sẽ giúp cho việc đó là file đố à, và chia khung À, và anh em thấy thì uh, ngay phía sau em đây là những cái uh, dòng máy file tại công ty Factor Việt Nam thì giới thiệu sơ qua cho anh em anh em có thể thấy đây ạ à. đây là hai dòng máy phay Hunter à, một à, thương hiệu Factor đây là thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam à, và đối với dòng hàng mang thương hiệu Factor thì sẽ có màu xanh ngọc lục bảo và đây là màu sơn tĩnh điện và sơn toàn bộ đó là thân gầm và bệ máy à, ờ, và tiếp theo bên đây là dòng hàng Megatech với màu cà phê à, đây là màu thương hiệu của dòng hàng Megatech là dòng hàng phổ thông đến từ công ty Factor Việt Nam và riêng đối với những dòng sản phẩm này thương hiệu máy mang Megatech sẽ được bảo hành 2 năm trong suốt quá trình sử dụng và thương hiệu nhiều máy factor sẽ được bảo hành 3 năm và đối với những cái dòng hàng này sẽ được bảo trì trọn đời ở trong lúc anh em sử dụng máy móc và anh em có thể thấy thì à, đây là hai máy thân to và phía hai bên trái phải em đây sẽ là hai máy phai thân nhỏ à, và để giúp anh em có thể là hiểu rõ hơn về đặc tính thì chúng ta sẽ cùng nhau xem ở phía sau video và anh em thấy thì phía trước anh em còn được quan sát đây là tổng thể những cái bộ dao phai mà anh em hiện tại đang sử dụng trên thị trường à, bao gồm bộ dao phai cho hệ nhôm sinh pha này và những cái hệ nhôm BMA thì đối với hệ sinh pha thì chúng ta sẽ dùng hai dao bao gồm một cửa đi và một cửa sổ và dao theo ờ, file BMA cũng vậy à, Chúng ta có thể là chia khung hoặc là chia cánh à, Và đặc biệt hơn là khi anh em sử dụng máy file thì chúng ta sẽ sử dụng tích hợp thêm đó là dầu làm mát cho lưỡi file à, Giúp cho quá trình file của chúng ta có thêm dầu bôi trơn vào sẽ làm đẹp và làm mát cho hành phẩm thì ở đây công ty Factor đang sử dụng cho mình đây là dầu làm mát nhập khẩu hoàn toàn à, và tất cả các ờ, dòng ờ, sản phẩm dao file này ờ, khi anh em mua máy file thì sẽ được tặng một bộ dao, một bộ thì sẽ bao gồm hai dao. Tùy vào khu vực khi anh em ở thị trường miền Bắc chúng ta làm nhiều cho hệ nhôm BMA thì sẽ được tặng một bộ BMA hoặc ở miền Nam thì chúng ta sẽ được tặng kèm một bộ dao file sinh Sinpa tùy vào cái nhu cầu của anh em khách hàng. Và bây giờ thì à, mời anh em khách hàng chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về à, từng cái à, chi tiết cũng như là phần từng cái thông số kỹ thuật trên bốn dòng sản phẩm máy pha đồ đố này của công ty Factor Việt Nam. Và trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu trước về dòng sản phẩm máy pha đồ đố mang thương hiệu Megatech. Và đây là hai dòng sản phẩm máy pha đồ đố thay dầu nhanh của công ty Factor Việt Nam à, Và em ờ, giới thiệu cho anh em thì ở ờ, đối với ờ, các dòng sản phẩm máy pha này thì nó đều có cho mình cái công năng và cái tính năng đó là pha dao nhanh, thay dao nhanh và căng cử nhanh à, Với các hệ dao sẽ được căng chỉnh sẵn và cử dao cũng sẽ được căng chỉnh hoàn toàn à, bởi kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam và đầu tiên về sản phẩm Megatech anh em thấy là đặc điểm ở bên ngoài thì nó sẽ có màu đây là màu cà phê ạ. À. Đây là màu của dòng hàng Mega như em chia sẻ. Thì đây là loại máy phai thân nhỏ, hệ thống bàn điều khiển cũng ở phía bên trên luôn. Đây. Và dòng này hiện tại đang có cho mình công suất motor đó là 2 kg 2 ạ. Đây có 3 piston kẹp nhôm. Và đây là dòng à, máy phai thân to của thương hiệu Megatech. Và việc sử dụng motor đây là motor 3 cổ bi đây ạ anh em có thể thấy thì mặt bàn thì được thiết kế hoàn toàn đây là thép nguyên tấm và bàn điều khiển đều à, nằm ở phía bên trên đây ạ Và phía bên đây là dòng sản phẩm mang thương hiệu à, Factor của công ty Factor Việt Nam. Và đây là dòng sản phẩm máy phay đầu đố thân nhỏ mang thương hiệu Factor và được thiết kế với dòng sản phẩm này sẽ có hệ thống bích tông dầu anh em ạ. Và đây là mặt cắt. Anh em có thể thấy đây mặt mặt phay đây thành phẩm phay đây. phay rất là sắc đây ạ. Đây, rất là ngọt đây là sản phẩm được file bởi ờ, các dòng sản phẩm máy file tại công ty Factor Việt Nam Và bàn điều khiển vẫn được ở phía trên nha anh em và đây là dòng sản phẩm máy phai đố thân to đây ạ. Đây thân to mang thương hiệu Factor. Thì dòng này thì nó sẽ được tối ưu hơn với công suất motor đó là 3 kg và motor 3 cổ bi luôn. Và bàn điều khiển thì sẽ được việt hóa hoàn toàn. Tất nhiên đối với dòng sản phẩm này thì đều có cho mình đó là bích tông dầu hết. Là anh em yên tâm sử dụng. Và trên đây là sơ qua về ờ, hiện tại là có 4 loại máy phai đang được sử dụng phổ biến tại công ty Factor Việt Nam Để em quay lại một vòng nữa cho anh em có thể là xem được ờ, cụ thể về bốn loại máy file tại công ty Factor Việt Nam À, và anh em vừa được à, xem qua về à, tổng thể bốn loại máy file đang được bán trên thị trường bởi công ty Factor Việt Nam và đặc biệt hơn là vào cái tháng 11 này thì anh em đang được hưởng những cái chương trình khuyến mãi rất là lớn tại công ty Factor Việt Nam. Ngoài chương trình khuyến mãi là tặng giao file cho các dòng sản phẩm máy file thì ngoài ra khi anh em mua trọn bộ dàn máy sản xuất cửa nhôm tại công ty Factor Việt Nam anh em còn được tặng cho mình đó là những cái khuyến mãi như là tặng một bình nén khí 200 lít này, một lưỡi cắt cầu qua gan hoặc một cập lưỡi cắt đối với từng vùng và từng khu vực khuyến mãi à, kèm theo đó là những cái phần quà à, có những cái giá trị à, tương đối lớn để giúp cho anh em có thể là tiết kiệm được cái số vốn đầu tư ban đầu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 là alo cho em để được hướng dẫn vào kho và được xem test máy trực tiếp và quan trọng hơn là sẽ được nhận những cái chương trình khuyến mãi cực lớn tại công ty Factor Việt Nam à, và một lần nữa anh em đang xem video này có thể là để lại cho em một lượt like một lượt ờ, đăng ký kênh cũng như là những cái đóng góp ý kiến để giúp cho kênh video của em có thể phát triển hơn à, và xin cảm ơn quý anh em khách hàng trong suốt thời gian qua đã luôn tin tưởng và ủng hộ em trên chặng đường kinh doanh máy sản xuất cửa nhôm và kính chúc cho quý anh em thật nhiều sức khỏe công việc làm ăn ngày càng phát triển và xin kính chào chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới